sau hai chiến thắng dễ dàng trước các đối thủ yếu là tranmere rovers và bradford city liverpool đã thua dortmund với tỷ số 2-3 trong trận giao hữu thứ ba của họ trước thềm mùa giải 2019 trên 20 thiếu các trụ cột Alisson, Mohamed Salah, Roberto Firmino hay Sadio Mane, những người đang nghỉ hè sau khi làm nhiệm vụ cùng DT QG. Đội bóng của huấn luyện viên Klopp không tạo ra áp lực đủ lớn để khiến Dortmund kìm chân. Kết quả là sự xuất hiện của Virgil van Dijk ở hàng thủ cũng không ngăn được việc sơ Cop thủng lưới tới 3 bàn trước lối chơi tự tin và tốc độ của đội bóng Đức. Ngoài ra, thời tiết nóng ẩm ở miền Trung nước Mỹ cũng khiến dàn cầu thủ vừa trải qua mùa giải dài và vất vả của Liverpool gặp nhiều khó khăn. Vậy mà chỉ chưa đầy 48 tiếng sau trận giao hữu với Dortmund, đoàn quân của Klopp lại chạm trán một đối thủ mạnh là Sevilla. Đây không phải lịch thi đấu mà huấn luyện viên người Đức mong muốn nhưng cam kết với đối tác buộc liverpool phải có tên trận này và vì thế nhiều khả năng klopp sẽ cho một số trụ cột như van dijk robertson alexander arnold hay wijnaldum ngồi dự bị với những thiếu vắng ấy liverpool chắc chắn sẽ càng giống như đang đi nghỉ hè hơn là sẵn sàng cho màn báo thủ đội bóng đã đánh bại họ 3-1 ở chung kết europa league cách đây 3 năm cuộc chạm trán tại trận cuối cùng của Europa League 2015-2016 cũng là lần duy nhất Liverpool và Sevilla phân thắng bại. Những lần đụng độ sau đó, The và đối thủ Tây Ban Nha này toàn hòa. Lối chơi kỹ thuật, ban vật nhỏ của Sevilla vẫn là trở ngại lớn cho Liverpool. Muốn đánh bại những cầu thủ tinh quái của đội bóng Tây Ban Nha, The cần hỏa lực mạnh và thế trận áp đảo nhưng thiếu bộ ba nguyên tử Salah, Firmino, Man và các trụ cột khác không có được thể lực tốt nhất. Liverpool chẳng thể tạo ra điều kiện cần phải có để áp chế đối thủ tình hình càng khó hơn khi Sevilla đến với trận giao hữu này bằng đội hình mạnh cùng phong độ ấn tượng sau 3 chiến thắng liên tiếp từ đầu hè. Một thất bại nữa, vì thế, mới là viễn cảnh dễ xảy ra hơn cho Liverpool.